là một trong những trục đường à, lớn của khu nghiệp Màu Bàng và cũng là một trong những cái trục đường mà à, rất là sầm uất. À, hiện tại ở đây thì như cả nhà thấy á, phía bên tay à, phải này của mình, phía bên tay phải thì à, có rất là nhiều nhà à, xây dựng và ở đây thì mình thấy là à, xây dựng nhà trọ cũng rất là nhiều. Đặc biệt ở đây là xây nhà trọ rất nhiều nha cả nhà. Thì cả nhà thấy ở đây. À, và hiện tại à, xung quanh đây mật độ xây dựng hình tầm khoảng là 80 80% trên tuyến đường này và lô, lô đất này đây ạ à. đây đây chính là cái lô đất mà mình muốn giới thiệu cho cả nhà và cũng như những lô đất khác nha cả nhà thì đây là cái mốc, đây là cái mốc của lô đất thì tính từ đây đi ra đây là cũng là 5 mét à, và đây là cái cột đây là cột mốc của cái lô này lô này à, có số lô là lô thứ 117 và một trong những cái lô mà à, rất là tiềm năng để mà mình à, xây dựng à, ở hoặc là mình xây dựng nhà trọ và như cái nhà thái từ đây ra đây là 30 nha tức là chiều sau nó là 30 và điều đặc biệt là lô đất này phía bên kia là đường N sơ tức là trường chính của khu nghiệp màu vàng và phía trước đây như cái nhà thái là cái căn nhà màu vàng vàng đó thì căn nhà này đây là một trong những cái, cái nhà máy mà sản xuất pin pin mà để mình sử dụng à, cho tất cả các thiết bị và như và cái to có cái tòa nhà lớn kia đây là một trong những cái cái cái, cái khách sạn cũng như là cái nhà nghỉ cũng khá là lớn và trục đường Đài Sơ này thì chắc cũng rất là nhiều biết ờ, nhiều người biết rồi thì trục đường này là một trong những trục đường huyết mạch của tỉnh Bảo Bàng à, kết nối giao thương từ các nơi à, từ Bình Dương à, Bình Phước và tập trung vào đây lượng công nhân mà khi mà các nhà máy ra đi trên trục đường này vào buổi chiều hoặc buổi sáng cũng khá là đông ạ à. à, vỉa hè vỉa hè của lô đất này vỉa hè ở đây thì cũng là 5 mét nha tính từ mốc này đi ra đây là 5 mét khi mà xây nhà thì mình sẽ có một cái sân rất là rộng có thể đỡ ô tô rồi thì nếu như mà cái nhà muốn biết thêm chi tiết thông tin về lô đất này thì cái nhà có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 và mình xin bật mí một một một à, à, cái giá cực kỳ hấp dẫn cho cả nhà cùng được biết đó là lô đất này chỉ có giá là 1 tỷ 700 triệu Wow cực kỳ hấp dẫn ạ à. cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình ạ à. hẹn gặp cả nhà vào những video sau ở à, cả nhà xem thấy hay thì nhớ cho mình một nhấn nút đăng ký kênh ạ à. rồi chào cả nhà